hello hello cả nhà nhé rau về rau về rau củ về tươi xanh luôn dạ chào chị ngọc nguyễn nha đang uh, chuẩn bị uh, rau củ quả hôm nay rau về hôm nay là anh em mình sẽ ờ, phát tại ờ, Tân An 110 phần nha rau củ quả à, đường nước tương gạo 110 phần đây là điểm tập kết của anh em mình đó bên đây là sữa sữa cũng về sữa này là của một mạnh thường quân mình quên cái tên rồi chị ấy gửi bữa hổm chỉ điện gửi ờ, cho các bệnh viện giải chiến đó là nước tương còn bên đó là gạo gạo thì ờ, ờ, phước cũng đang về thêm đây rau củ quả đây là hộp vịt còn đây 2.000 hộp vịt nè đó hộp vịt đây gạo đây là sữa ba chục thùng à, ni ờ, gì à nutiput gạo xịn sò nha mỗi phần này là sẽ có thêm à, một ký một ký à, một ký đường với hai chai nước tương bên đây là hộp gà còn à, chắc cỡ à, ngàn gửi trứng đây là mì này nước tương chuẩn bị đồ cho ngày hôm nay đây là khoai lang còn cỡ 500 kg bí nữa khoai lang nè quá trời đó đặc biệt là ở ngoài đây à, 110 phần quà Phước à, của bên à, anh Phong ở bên à, Hưng Phú á hôm qua ảnh nghe nói Phước à, có hỗ trợ cho bên ở à, bà con với Tân An thì ảnh hỗ trợ 110 phần gạo đây gạo xịn sò luôn nha chuẩn bị đồ đem xuống ở dưới Tân An đó gạo này một bao 5 kg thêm ký đường hai chai nước tương rồi Phước sẽ vô thêm rau củ quả mì trứng nữa chiều nay thì Phước sẽ live chim đi phát sớm cỡ khoảng 4 giờ nha 4 giờ 4 giờ mấy á này đang chuẩn bị đồ này à, một hồi nữa sẽ tập kết tại à, nhà khách à, số 2 đường đầu đường Ngô Đức Kế Phước sẽ liên hệ với bên uh, uh, bí thư ban ngành của với lại chị tổ trưởng ở dưới và sẽ trực tiếp phát cho bà con luôn tổng cộng là có 110 hộ mình sẽ phát hết cho 110 hộ luôn nha đây là 110 ờ, phần ờ, gạo nước tương đường thêm rau củ với trứng nữa giờ thì ờ, chuẩn bị các bạn nữ ở đây chuẩn bị vô rau củ quả xịn xò tập kết sữa đó thì nửa phước à, sữa với lại à, bánh với mấy thùng pha mi đồ nửa phước sẽ à, chuyển qua cho bệnh viện giả chiến thì để à, mạnh thường quân à, liên hệ là với phước coi phước coi coi bữa, chuyển cho bệnh viện giả chiến nào thì phước sẽ hỗ trợ cho bệnh viện giả chiến đó trứng này là 2.000 trứng mới nhập luôn anh em à, chiều nay sẽ đem à, thêm một cái à, máy à, máy máy phun xuống dưới để khử khuẩn sẵn ở dưới ờ, Tân An rồi sau đó mình sẽ trực tiếp phát cho 110 hộ hỗ trợ bà con đây sẽ kèm theo ờ, gạo này kèm theo ờ, mì với trứng nữa nè đã vô sẵn hết rồi rồi vô đi vô gáo đi vô đi đeo khẩu trang vô đeo khẩu trang vô rồi ờ, gom bi lại hôm nay thì có ờ, ba chị ba chị Diện Hồi Đỗ Phước sẽ cập nhật cái à, status lại gửi hỗ trợ một à, tấn gạo để à, chia ra mỗi bịch 5 kg để phát cho bà con luôn còn gạo ngoài kia gạo mà trong bao này là gạo ngoài kia gạo mà trong bao này là của bên anh Phong ở bên Hưng Phú ảnh bên bên dược bên đại học dược gì đó nói chung là cuối cũng không nhớ nữa mà biết anh bên Hưng Phú à hai chai nước tương một bịch đường hai bịch đường gạo bó lên gì nè dòm phần quà xịn sò ha đó ở ngoài ngoại thì xe đã lên sẵn 110 phần ờ, gạo rồi giờ chỉ cần ờ, lên ờ, thêm à, mì trứng với lại vô gao xong nữa là anh em mình sẽ ban xuống dưới đường Ngô Đức Kế nha tại nhà khách số 2 để uh, chuẩn bị kết hợp với ban ngành hỗ trợ 110 phần cho bà con đó gạo nhìn xịn sò nha mưa là không ướt luôn tại vì bao bọc rất là kỹ và đẹp luôn Phước cũng gửi lời cảm ơn à, anh Phong nha bên công ty Dược nha đã à, hỗ trợ 110 à, phần gạo nước tương với đường còn rau củ quả thì của Phước mua hỗ trợ cho bà con mì với trứng thì hôm qua cũng có một anh hùng quân gửi 2.000 hai ngàn trứng 2.000 trứng bên kia mì thì Phước đang ờ, tính đặt thêm mì để về hỗ trợ bà con chứ ờ, còn có nhiều mì đây à chắc cũng không đủ hiện tại nguồn mì đang khan hiếm nước tương thì vẫn còn nói chung là đồ còn Phước sẽ phát ở dưới ờ, ở dưới ờ, đường ờ, ở dưới Tân An trước sau đó thì ờ, chiều tối sẽ bắt đầu lên danh sách và phát tiếp cho bà con nữa bữa nay là 110 với lại chuẩn bị khoảng 100 phần nữa là hai trăm mấy phần hai trăm mấy phần này ước tính nếu mà tính bằng <laughs> tiền ra là cũng bốn mươi mấy năm chục triệu à. nói chung là ngày nào cũng hai ba chục triệu bốn năm chục triệu thì ở đây cũng là sự chung tay của mạnh thường quân hỗ trợ có người hỗ trợ gạo có người hỗ trợ trứng rồi ờ, cái kia là của dì Hoàng mới tặng cho anh em thêm bịch bánh mì sandwich sữa bên kia là hai chục thùng mới về cũng của mạnh thường quân để hỗ trợ cho bệnh viện giả chiến hỗ trợ cho tiến đầu đây mấy bạn chuẩn bị vô đồ Trời gì vậy con <laughs> em thỏ theo con ôm vũ hước hả nè ngước lên nè bé thỏ hello mọi người hello mọi người con tên gì <laughs> con tên bé thỏ con tên bé thỏ con nhiêu tuổi ba tuổi ba tuổi ăn cơm chưa ăn cơm rồi cơm rồi hả ừ vô trong chơi đi con Rồi, thôi vậy hẹn gặp lại cô chú anh chị vào chiều nay nha, tại à, Tân An nha. Phước sẽ live stream tiếp sau. bạn nữ vô bye bye cô chú anh chị nha bye bye ạ à.